thì đây là một số ờ, kiểu bếp đã được vệ sinh đi kèm với nó là số thứ tự và bản giá của nó đây thì bạn nào mà có quan tâm hay ờ, lựa chọn được cho mình những cái con mà mình ưng ý và phù hợp với cái mức giá mà các bạn muốn bỏ ra thì các bạn hãy ờ, chụp cái màn hình vị trí con đó hoặc là mình sẽ gửi cái số thứ tự đây ở trên cái con đó gửi vào số điện thoại 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được để à, được nhân viên à, chúng tôi gửi hình chi tiết của con đó cho các bạn xem sau khi các bạn chọn ưng ý thì à, chúng tôi sẽ live stream bếp đó để thử những cái tính năng cho các bạn xem đầu tiên con bếp số 1 ở đây vị trí số thứ nhất giá 1 triệu 6 bếp này nó có 6 mã số series của nó đây 918255 đây là dòng à, bếp cơ bản có những cái tính năng an toàn cơ bản đó thì nó sẽ có là khóa ga khi à, tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi bếp này có mặt men chống xước con bếp số 2 đây hiệu Rinnai KGT KGTM56DGL thì đối với ờ, dòng bếp ờ, nút xoay này nè thì tôi cũng sẽ gắn cái công tắc rang vào đây đây các bạn bật qua phía bên trái này là mở cái công tắc rang này lên ta có thể ờ, rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa khi các bạn muốn trở về trạng thái bình thường của nó mặc định của nhà sản xuất thì các bạn sẽ gạt qua phía bên phải này thì khi nhiệt độ của nó chịu đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga hay các bạn sử dụng đang sử dụng bếp của mình ở nhà mà nó hay bị tắt lửa như vậy mà các bạn muốn ờ, gắn thì các bạn có thể liên hệ đến shop shop sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn tiếp theo con bếp số 3 đây là dòng à, bếp à, mặt men chống xước và đây là giá của nó đây 1,7 triệu 6 số series của nó đây số thứ tự là số thứ ba bếp này hiệu là Rinnai model là VH56BNL tiếp theo con bếp số thứ 4 đây là dòng bếp Paloma bếp này là có cái mặt này là mặt sơn nha ừ. bếp này thì cũng đã đây trên bếp này thì nó chỉ có cái ờ, chế độ rang mặc định ở trên bếp thôi thì khi các bạn đè giữ vào á thì nó sẽ kích hoạt lên cái cầu cảm biến tăng lên 300 độ thì bếp nó sẽ khóa ra. thì nó chỉ kéo dài thời gian thêm cho chúng ta kéo dài thời gian thêm thôi cho chúng ta rang được những món có nhiệt độ cao thêm một tí nữa nhưng nó cũng sẽ khóa khi nhiệt độ ở cái cảm biến nó đạt 300 độ nếu các bạn muốn gắn cái công tắc rang đó thì tôi sẽ gắn vào cái hộp tích hợp vào cái nút này để các bạn nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa tiếp theo con bếp số 5 hiệu Rinnai đây bếp này tôi cũng đã gắn cái công tắc ờ, rang vào đây đang ở vị trí này là tắt nè bật qua bên à, trái này là mở tắt con bếp số 6 cũng là hiệu Rinnai mặt men chống xước KGM 31 NBL và con số 7 đây giá 1 triệu 8 cũng là bé này có mặt men chống xước và cô tô cũng đã gắn cái công tắc à, rang vào đây rồi tiếp theo qua cái cây bếp thứ hai là cái cây bếp nút nhấn thì cây bếp nút nhấn này nó cũng có những cái tính năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi là nhờ vào cái que cảm biến này thứ hai nữa là nó sẽ là khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng đó ừ. và cái cây sứ màu trắng này là cái cây sứ đánh lửa thôi đây là những dòng bếp ờ, có tính năng an toàn cơ bản mặt men chống xước Số thứ tự là số 8 Giá 1 triệu tư 021741 Đây là dòng bếp nút nhấn Mặt sơn tĩnh điện ừ. Tiếp theo bếp mã số thứ tự là số 9 Đây là dòng bếp Paloma Model là N86B tiếp theo số thứ tự số 10 cũng là bếp Paloma mặt men chống xước thì bếp này nó hơn được những con bếp ờ, khác là nó sẽ có thêm cái tính năng là chọn nhiệt độ chiên ở nhiệt độ là 180 độ và chế độ nấu nước đây N41BHA Tiếp theo con bếp số 11 đây là dòng bếp Rinnai KGM64BE Bếp số 12 Hiệu là Paloma 800B 09 ờ, 9082 79 Tiếp tục tôi sẽ qua phần ờ, bếp mặt kính full chức năng đây đây là một số bếp à, mặt kính full chức năng bắt đầu số là con số 15 giá 8 triệu 4 số series cuối của dãy 6 số là 2300 thì bếp này nó cao cấp hơn những dòng bếp khác là ở cái chức năng à, bếp nướng của nó đây có tự động nướng theo loại thực phẩm và cái nút chỉnh lửa theo cái à, ngọn lửa nè theo cái chế độ nướng tự động này ở dưới này là cái nút chỉnh lửa thì nút chỉnh lửa này là nút điện tử và nó có hẹn giờ nướng các bạn có thể nhấn cộng trừ để tăng giảm cái thời gian mà mình à, cài đặt ở bếp bên à, phải thì nó sẽ có tính năng chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sau 5 phút bếp sẽ khóa ga ở trên là chế độ hâm giúp cho hâm nóng thức ăn khi mà đã chế biến chín thì khi nó nóng lên thì nó sẽ kéo dài thêm 30 30 giây đến một phút nữa thì nó sẽ khóa ga tiếp theo ở đây nó sẽ có chế độ rang nè các bạn sẽ đè giữ phím này 3 giây để nó sáng cái đèn này lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến lên 300 độ thì bếp nó sẽ khóa ga giúp ta kéo dài được cái thời gian à, rang những món có nhiệt độ cao được một thêm một tí nữa thì nó cũng sẽ khóa nếu các bạn muốn gắn thêm cái công tắc rang thì tôi cũng sẽ gắn trực tiếp vào cái nút này tôi sẽ tích hợp vào cái nút này để cho các bạn sử dụng ở bếp bên phải trái thì nó sẽ có tính năng hẹn giờ và chế độ nấu cơm nấu cháo thì đây là cái học pin của nó đây sử dụng học pin à, đại hai cục pin đi đâu với nhau nên cái viên pin sạc của tôi nó sẽ không để vừa được ở cái học pin này thì khi giao bếp tôi sẽ nối trực tiếp cái viên pin sạc à, đó vào bên trong bếp phía sau học pin này tiếp theo con bếp số 17 ở đây bếp số 17 này là dòng bếp Rinnai S660 VCTS thì nó cũng có những cái tính năng à, giống như con bếp ở phía bên dưới này nhưng cái vị trí nó sẽ đổ đảo lại ở phía bên trái này nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt và chế độ hâm chế độ rang ở phía bên phải thì nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu thì đối dòng bếp này nó sẽ có hai cái màn hình hiển thị đồng hồ riêng biệt cho bếp nấu và bếp nướng nè ừ. tiếp theo bếp số thứ tự là 19 giá 6 triệu đây là dòng bếp Paloma cái mặt trước của nó được có màu đen Model là PA61VWCK Chế độ ờ, nấu nước đây Nhiệt độ chiên và chế độ rang Ở bên ờ, phải thì nó có nấu cơm và nấu cháo Thì đối với dòng bếp Paloma này thì nó sẽ có hai tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp ở đây Và hẹn giờ nướng Nướng thì có hai tầng lửa đây giống như những con bếp khác ở dưới ừ, Renai mặt kính full chức năng cũng sẽ có hẹn giờ nướng hai tầng lửa Tiếp theo con bếp số 20 ờ,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 bếp quen rồi á hoặc là mình đã tìm hiểu nhiều về những mẫu bếp thì các bạn có thể nhận ra cái mặt bếp này là của Rinnai nè hoặc là các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông của nó <coughs> đây là kiểu bếp của dòng bếp 630 Rinnai S630 thì nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây ngoài tính năng nấu nước nấu cơm nấu cháo và nhiệt độ chiên ra thì nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây ở dưới là bếp bên trái ở trên là bếp bên phải và nó sử dụng chung một cái màn hình hiển thị của bếp nướng này nhưng khi hẹn giờ thì các bạn chỉ có thể hẹn giờ được một bếp nấu và một bếp nướng cùng một lúc thôi chứ không thể nào mà hẹn giờ hai bếp nấu được trên cùng bếp số thứ tự là 21 đây là dòng bếp Paloma có viền này màu đỏ đây model của nó là 66 VWCKR CR mặt kính đây màu đen còn rất là đẹp nó cũng giống như con bếp ờ, số thứ tự 19 ờ, ở bên dưới nhưng nó có cái viền này là màu đỏ đây mặt kính này cái viền kính màu đen ừ. qua đó thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm ờ, một số dòng bếp ga âm bếp từ âm đây sẽ có con số thứ, bếp số thứ tự là số 21 đây là dòng bếp từ âm hiệu là Toshiba đây Toshiba đen là BHP M46BS ở phía mặt trước của nó là sợ những cái à, phím mở bếp đây đây là phím nguồn công tắc nguồn đây là vị trí nó mở nè vị trí tắt đây là vị trí của mặt bếp bên à, phải bếp bên trong đây là bếp nướng và đây là của bếp bên à, trái ở phía dưới này nó cũng sẽ có bạn chọn ờ, cho bếp bên trái nè bếp nướng đây, đây là của bếp bên phải ừ. tiếp theo ở vị trí số 22 đây là dòng bếp hàng trưng bày ga âm hàng trưng bày đây. bếp này thì ờ, có mặt men chống xước đây là hộp pin của nó đây bếp này được xuất xưởng vào ờ, tháng 9 năm 2019 rồi còn cái năm sản xuất nó rất gần đây đây là cái đầu à, chờ để sạc pin này. bếp này thì đây là cái nút chế độ rang tích hợp ở bên bếp ờ, bên phải này nếu mà các bạn muốn rang nấu những món có nhiệt độ cao thì các bạn có thể yêu cầu shop à, gắn cái công tắc rang đó vào tích hợp vào cái nút 3 giây này trên cùng là một dòng bếp uh, Rinnai kính tràn viền đây mặt kính tràn viền không có cái viền ở ngoài ở hai bếp ngoài là có nắp che đầu chia lửa là bằng inox cáo cả kiền cũng là inox hai bếp ngoài thì ta sử dụng thường xuyên nên ờ, bằng inox thì nó sẽ được ờ, tốt hơn bền hơn thì ờ, ở cái phía bên trái này đây là nút chọn mở bếp nướng đây đây là vị trí tắt nè và các bạn mở lên thì mình sẽ xoay chỉnh theo cái nấm vặn này cùng chiều kim đồng hồ sẽ là vị trí mở lửa lớn còn xoay ngược lại thì sẽ là vị trí lửa nhỏ đây tiếp theo nó sẽ là học pin đây các bạn nhấn rồi cho nó bật cái lẫy ra thì đây nó sử dụng hai cục pin đại đi đôi với nhau thì tôi cũng sẽ nối viên pin sạc trực tiếp vào bên trong bếp đây là cái đầu chờ để sạc pin nè khi các bạn sạc đầy thì các bạn để gọn vào rồi mình đẩy cái ờ, hộp pin này lại còn ở phía bên phải thôi nó sẽ có những cái nút mở bếp hai bếp và hai bếp bên ngoài và bếp bên trong đây thì nó cũng ứng với cái ờ, chấm đen ở trên hình này ở vị trí chấm đen bên phải nè là của bếp bên phải chấm đen ở bên trên là của bếp bên trong phía bên trái này là của bếp bên trái đây đây là cái vị trí của cái uh, biểu tượng của ngọn lửa vị trí lửa nhỏ đây vị trí lửa lớn nè thì các bạn sẽ xoay thì nó sẽ có cái đèn hiển thị ở đây nó sáng lên ừ. khi các bạn sử dụng ờ, bếp này thì các bạn ờ, trước tiên phải nhấn nút này hơn một giây để nó bật cái nguồn bếp lên để tiếp tục video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính đây là con bếp hiệu Paloma model của nó là 800B đây tôi sẽ test con bếp này để giao cho khách đây là nội thất bên trong của nó đây bếp này thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột ở phía dưới ờ, mặt bếp dưới đáy bếp nè và những cái lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kính lại bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để à, thử những chức năng của bếp và cho các bạn xem à, ngoại thất của bếp là giá của bếp đây 1 triệu 8 bếp này sẽ có cái ngoại thất như thế này đây, những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che lại rồi nè để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nước của đây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 công tắc đang ở vị trí là mở nha. thì đối với dòng bếp này á, nó không có thêm những cái nút mà ở cầu chọn cái nút 3 giây để chọn cái chế độ rang khi mà các bạn muốn nấu ờ, những món mà có nhiệt độ cao á, hoặc là mình rang những cái món có ờ, nhiệt độ cao á, thì cái que cảm biến này nó sẽ bị ờ, tắt lửa khi nhiệt độ cao ở 200 độ 250 thì nó sẽ khóa ra lại rất là bất tiện thì